công nghệ cờ bạc bịp ở ờ, dưới này T Casino xin kính chào anh em thì uh, thưa anh em hôm nay T Casino xin phép uh, được giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm chơi uh, cờ bạc bịp bộ môn sóc đĩa bịp à, hiệu quả nhất đó chính là con à, bát tàng hình không tang thì à, trên màn hình của em là những cái mẫu mã bát tàng hình không tang bát tàng hình không tang thì bên T Casino có rất là nhiều mẫu chẳng hạn như là mẫu à, bát đít long phương đấy. bát long phương này đấy. bát long phượng à, cho đám cưới đấy anh em nào mà chơi đám cưới thì đưa bát long phương vào đánh đấy có những cái mẫu bát trắng này bát à, hải dương bát thái bình còn rất là nhiều mẫu bát khác ở trên màn hình của anh em thì anh em mà chỗ anh em có mẫu bát chơi mẫu bát như thế nào thì anh em có thể uh, đặt tê casino làm cũng được nha nhé đấy những cái mẫu đặc biệt một chút như bát nhựa bát uh, Hàn Quốc bát Nhật Bản thì anh em nhớ là gửi bát cho T Casino để T Casino sẽ làm bát cho anh em thì uh, bát khiển trên thị trường hiện nay đang có hai loại bát chính đó là bát uh, khiển tự động và bát uh, khiển uh, um, là bát khiển bát tàng hình thì có hai loại bát chính đó là bát tự động và bát khiển thì à, hai loại bát nó sẽ có những cái ưu điểm nhược điểm khác nhau thì à, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sơ qua nói sơ qua cho anh em trên cái video này nhé à, thì về cái loại bát tự động này Đấy, đây là một mẫu bát tự động nhé anh em nhìn này rất đẹp luôn à, soi kiểm tra không tăng tích gì cả Đấy, anh em có thể kiểm tra thoải mái khó qua lửa rồi ngâm vào nước thoải mái luôn Đấy. khi soi không tăng tích à, đập ra thì nó sẽ vỡ theo nếp ấy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm kiểm tra thoải mái à, <clears throat> nó trốn tang chứ không phải là không có tang nhé anh em kiểu gì thì cũng có tang nhưng mà bên mình đã thiết kế cái đít bát này khi anh em đập ra thì nó sẽ không bị lộ tang đấy à, đấy là bát tự động còn bát khiển thì nó sẽ như thế nào bát khiển thì nó sẽ thêm một bộ khiển cho anh em đấy. đây là bộ khiển của bát khiển đấy. khi anh em bấm bấm khiển này thì uh, màn nó mới hiện đây là các con màn Đấy, các con màn đi kèm theo bát này Đấy, em có thể lựa ngụy trang bằng à, điện thoại Đấy, ngụy trang bằng con điện thoại 6300 này hoặc là anh em có kỹ thuật bên ngoài thì anh em có thể à, sử dụng những cái màn dây như thế này Đấy, ngoài cái mẫu màn dây như thế này này thì nó còn rất là nhiều mẫu 6300 này 1280 tùy cuộc chơi Đấy, anh em sẽ sử dụng kỹ thuật có kỹ thuật thì anh em sử dụng màn dây nhé còn không có kỹ thuật anh em trực tiếp vào trong cuộc chơi thì anh em nên ngụy trang bằng con điện thoại màn soi này Đấy, anh em bấm màn lên là nó sẽ soi được bình thường bạn này tôi chưa lắp pin lắp pin vào thì anh em sẽ biết nó chơi như thế nào à, ok à, đây là màn 6300 này còn loại bát tàng hình khiển này anh em có khiển này anh em bấm khiển thì cái màn này nó mới hiện còn à, không khiển thì nó mắt camera nó sẽ không hoạt động đấy ưu điểm của cái con bát tàng hình khiển nó hơn con bát tàng hình tự động ở cái chỗ là cái thời lượng pin nó sẽ được uh, lâu hơn cái con bát tự động đấy. còn con bát tự động thì được cái anh em sẽ thả vào là đánh luôn đấy thả vào sóc cái đánh luôn anh em không cần phải bấm khiển nữa đấy với con bát khiển thì anh em bắt buộc là phải có một cái kỹ thuật ở bên ngoài đấy. còn con bát tự động thì anh em cứ thả vào là đánh thôi nó sẽ hiện, hiện liên tục trên màn đấy. tôi sẽ bật màn lên test thử cho anh em một con bát tự động nhé đấy bật màn lên bật test cho anh em con bát tự động Đấy, anh em nhìn này màn soi rất là sắc nét luôn đây là một mẫu bát tự động đang khóa mắt Đấy, khi sạc thì anh em nhớ là uh, khóa mắt nhé à, đi kèm theo con bát này anh em sẽ có một bộ sạc này một bộ rung này uh, một bộ màn Đấy, đầy đủ cho anh em thì uh, anh em mua hàng chúng tôi sẽ tặng cho anh em những cái uh, dụng cụ kèm theo để giúp anh em chơi uh, uh, bịp một cách hiệu quả với bộ môn sóc đĩa à, anh em nhìn nhé bát rất đẹp đúng không ạ thì à, đấy mọi sản phẩm đều có tem mác bảo hành của công ty Tấn Tuân à, công ty T Casino thì à, T Casino sẽ bảo hành cho anh em khoảng à, đấy, với những con bát này sẽ bảo hành cho anh em 6 tháng Đó. anh em nhìn này lỗi nhà sản xuất thì bảo hành cho anh em còn anh em làm vỡ làm biết thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhé đấy. Ok nói rõ với anh em trên video không nhiều anh em lại cái làm chơi nhiều anh em ấy, chơi được bốn năm trận rồi ăn kiếm đủ rồi thấy bát ờ, thế này thế kia thì lại đổi ra là đấy anh em nhìn này sắc nét không ạ đấy. sóc này sóc cái cho anh em này đấy, anh em cầm sóc cái anh em chú ý màn nhé đấy một đen ba xanh một đen ba xanh mở cho anh em xem luôn ừ. chuẩn không ạ chỉ cần luôn được bát vào thôi luận được bát này vào thôi thì coi như là cuộc chơi của anh em đã kết thúc rồi đấy chiến thắng trăm phần trăm đánh cứ tầm 15 20 tiếng 15 20 lần mở bát chuẩn là đủ kiểu quét sạch tiền của cả làng rồi đấy. đúng không ạ chỉ cần tầm 15 20 tiếng mở bát chuẩn xác là xong đấy, sấp đôi đúng không ạ đấy, nhìn trên màn này anh em nhìn trên màn rất là rõ nét luôn đấy, rõ ràng sấp đôi hơi quá một chút cho anh em này thì tôi sẽ rơi mé này ba đen một xanh ba đen một xanh anh em nhìn đi chuẩn xác không ạ ok ba đen một xanh mở đấy tất tay về lẻ đánh bảng vị cũng ok đấy rất là đơn giản thả vào là đánh sóc xanh chín luôn nha anh em đấy, anh em nhìn màn này sấp đôi đánh hết lẻ à, đánh hết chẵn cho tôi Đấy. đây này anh em muốn kiểm tra lại chưa nhìn kỹ nhé xoay bát một chút à, anh em nhìn đi lại hiện rõ sấp đôi chưa anh em nhìn rõ sấp đôi chưa Đấy. Đó. thấy rõ sấp đôi chưa anh em Đấy. sấp đôi đúng không ạ Đấy, xuống hết chẵn Đấy. mình mà cầm cái thì mình sẽ bán mặt chẵn đi Đấy, ăn mặt lẻ thôi mình sẽ bán hết mặt chẵn đi Đấy, đúng không anh em chuẩn không ạ mua bán rất là hợp lý Đấy, thì à, mọi chi tiết về con bát này anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình 0844 17 từ quý 9 hoặc là anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới để tôi uh, tư vấn cho anh em nhé anh em hãy nhớ đấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino và để biết tất cả những cái dòng sản phẩm mới tiếp theo sắp chuẩn bị ra ở T Casino anh em sẽ là người à, biết được đầu tiên những cái dòng sản phẩm mới đúng không ạ thì đấy cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video à, xin chào anh em